ngàn lô mình rơi xuống đất không chết đi không thôi đi thì nó chỉ chờ trôi một mình thôi và nếu hạt lúa mình rơi xuống đất mà chết đi và thôi đi thì nó sẽ sinh ra nhiều bóng hà

chờ trôi một mình thôi và nếu tình yêu nào đời dương thế mà chết đi mà thôi đi thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hà đừng mồ hôi làm con chết làm con chết làm con chết con chết vì cho anh em